Chào bạn, tôi là Cao Nguyễn, chuyên gia đào tạo MLB thực chiến. Trong tuần vừa rồi thì Cao Nguyễn tiếp tục nhận được một số những câu hỏi các bạn đã kinh doanh mô hình quán trà sữa và các bạn có hỏi rằng là trong quá trình mà các bạn bảo quản chân trâu, chân trâu hay bị cứng lại, không còn yếu tố ngon, mềm, dẻo như ban đầu. Vậy thì cách mà chúng ta cần phải khắc phục đó là gì? Và trong video này, Kevin Nguyễn sẽ đưa ra một vài những gợi ý để giúp các bạn có thể khắc phục vấn đề này thì trước tiên để có được chân trâu ngon mềm dẻo thì chúng ta cần phải lựa chọn đúng các loại chân trâu thứ hai là chúng ta cần phải à, nấu và, và ủ chân trâu đúng cách đúng quy trình và sau đó thì mới đến cái giai đoạn ba đó là chúng ta cần phải à, bảo quản chân trâu vậy thì trong video sau kèm thành viên sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta lựa chọn chân trâu cũng như là cách chúng ta sẽ nấu chân trâu đúng quy trình ủ chân trâu đúng cách và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta sẽ bảo quản chân trâu để chân trâu không bị cứng lại cũng như là có yếu tố là mềm dẻo trong suốt quá trình chúng ta bán hàng vậy thì khi mà chân trâu thì cứng lại thường là chúng ta sẽ bảo quản không khách đó là chúng ta sẽ gì ạ bảo quản chân trâu ở trong ngăn mát của tủ lạnh hay là chúng ta bảo quản chân trâu ở trong âu uh, ờ, mà là có đá hay là thùng có đá hoặc là chân trâu mà chúng ta sử dụng trong suốt khoảng thời gian dài chân trâu cũng có cái hiện tượng đó là cứng lại vì vậy thì cái cách mà chúng ta khắc phục là thứ nhất là chúng ta sẽ bảo quản chân trâu ở nhiệt độ thường để ở bên ngoài không cho vào ngăn mát không để trong uh, thùng có đá thứ hai là khi mà chúng ta uh, à, đun chân trâu từ sáng đến ca chiều và ca chiều và rút còn chân trâu thì chúng ta xử lý bằng cách chúng ta sẽ cho chân trâu vào chúng ta sẽ lấu chân trâu lên và chúng ta sẽ dẹt tráng chân trâu qua nước trắng hay là nước sạch và chúng ta cho cho thêm đường vào cho quấy đều lên để ở ờ, nhiệt độ thường bán hàng như bình thường như vậy chân trâu sẽ đảm bảo yếu tố ngon mềm dẻo và lưu ý rằng là chúng ta sẽ đun đủ chân trâu uh, với một lượng bán trong ngày ta không đun quá nhiều sang ngày hôm sau và thì nếu như mà để sang đến ngày hôm sau ta lại tiếp tục uh, chế biến lại để trồng bán hàng sẽ không đảm bảo được tố ngon như ban đầu À, vậy thì với những video này các bạn đã biết cách là chúng ta bảo quản trên trâu à, làm sao trên trâu không bị cứng lại cũng như là cách chúng ta sẽ là sử dụng chân trâu được ngon mềm dẻo trong suốt khoảng thời gian chúng ta bán hàng hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo từ kèm Nguyễn